mời mọi người tiếp tục đi tham quan à, các phòng tiếp theo nhé đây là cái mô hình mà các chiến sĩ à, của ta đã vượt ngục cạnh cái thanh sắt này có cái à, nãy mình đã tham quan qua ở ngoài cái sân tử hình này có hiện vật ngoài đây là mô hình mô phỏng lại đây cũng là cái mô hình mà tù nhân đấu tranh chống địch khủng bố có cái hình ảnh là tù nhân đã bị tra tấn dã man này ở trên những người còn sức thì à, đà đảo và cũng có những người đã kiệt sức để gục xuống à, lòng đồng chí của mình Hà Nội hôm nay nắng ngoài khoảng 37 18 độ mà vào trong này thì tự nhiên nó lạnh đây là khu ờ, biệt giam của tù nhân nữ Tiệm chung khu giam của nam và nữ thì đều rất là chật hẹp và ẩm thấp cái phòng đầu tiên này mình thấy treo một bức hình ờ, của vợ chồng đại tướng ờ, võ nguyên giáp và vợ bà quang thái liệt sĩ nguyễn thị quang thái theo mình tìm hiểu ấy, thì hỏa lò là nơi chút hơi thở cuối cùng của vợ đại tướng ở dưới ờ, bức hình của hai vợ chồng đại tướng thì có bức hình ờ, bà Nguyễn Thị Quang Thái với con thì đại tướng với cả bà Quang Thái có một người con gái chung là giáo sư Võ Hồng Anh mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên internet giáo sư Võ Hồng Anh bây giờ vẫn còn sống rất là xúc động theo à, mình sang căn phòng tiếp theo trên này có cái bảng có cả tiếng Việt này. mọi người có thể tìm hiểu thêm đây cũng là một cái căn phòng mà chắc là những à, tù đồ giam nữ ảnh chụp chung cả bác trong ngày tối đó mấy mọi người nhìn không rõ bây giờ chắc là được tu sửa lại thì nó mới như này như ngày xưa chắc là ẩm thấp bởi vì là nhốt rồi ăn uống rồi sinh hoạt mọi thứ đều trong căn phòng như này tối tăm vôi tối kẻ lở đủ thứ tình bệnh theo mình thấy ờ, mô hình là có cả trẻ nhỏ mình nghĩ là một số nữ tù chính trị trước khi bị bắt thì có mang bầu thì những em bé này là được sinh ra và bị bắt cùng với mẹ luôn là bị nhốt cùng với mẹ luôn đấy lượt sang phần tiếp theo nhé và đây là chiếc máy chém man dợ đã đưa nhà tù hỏa lò đứng đầu top 5 địa điểm ghê rợn nhất Đông Nam Á nhìn cũng thấy ghê yeah. như một chiếc máy chém thời trung cổ Máy chém này được thiết kế bởi hai cái trụ cột cao khoảng 4 mét Ở trên có cái lưỡi dao được giữ ở trên cao bằng cái chốt phía dưới một cái xà sáng ngang và một cái cái lỗ để nhét à, đầu tử tù qua đấy phía dưới là cái hộc sắt này để khi à, tử hình thì rơi đầu tử tù vào rất là man rợ đây là cái ờ, hộp sắt để đựng ờ, đầu của tử tù ấy. đây là những cái dụng cụ dùng để tra tấn chắc là cũng là dụng cụ để cho tù nhân vào đây khênh ra để tra tấn đấy bên cạnh có một cái à, thùng mây cái này chắc là mình nghĩ là khi mà tử hình xong rồi để đựng thi thể cái máy chém này thì tháng 1 ờ, năm 1930 còn được vận chuyển lên Yên Bái để hành hình 13 chiến sĩ Việt Nam quốc dân đang bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đứng đầu Nguyễn Thái Học vũ khí mang dợ này hoạt động liên tục được dùng lưu chuyển từ nhà giam này tới nhà giam khác hồi xưa ở ngoài mình gọi là hồi xưa Bắc Kỳ ở cái nhà mà có cái máy chém này này thì vẫn à, còn trưng bày một số hiện vật như đây là cái găng tay này dùng để tra tấn à, tù nhân này và đây là cái số tù nhân ngày xưa đây là những cái dụng cụ mà những cái cùm chân này để tra tấn chiến sĩ của mình bằng sắt và bằng cả này có những cái tên canh ngục khét tiếng như là năm 1940 có Besser là biệt danh là thằng mỏ quạ tiếp theo là khu xà lim à, tử hình theo quy định ấy, thì tù nhân bị kết án tử hình chắc ở đây tối thiểu là 10 tháng tính từ cái thời điểm bị tòa án kết à, án đại hình trong thời gian này có thể kháng án nhưng mà tuy nhiên để thủ tiêu một số cái tử tù đặc biệt là những người mà thực dân Pháp cho là nguy hiểm thì chỉ sau 2 đến 3 ngày chúng đã bị mật đưa họ đi hành quyết theo báo chí vì sống trong xà liêm này ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết Ý chí cách mạng của những chiến sĩ Cộng sản vẫn tỏa sáng Họ vẫn viết sách, tài liệu để tuyên truyền cho cách mạng Sáng tác những tác phẩm thơ ca đầy tinh thần lạc quan, yêu đời Để tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành giải phóng dân tộc của đất nước mình những người mà bị giam để chờ thi hành chờ tử hình này rất là tối tăm ẩm thấp viết tối mọi người nhìn có rõ đến đây thì mình thật sự xúc động cảm phục trước cái sự công hiến hy sinh của các thế hệ đi trước các ông các bác đã hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho cái nền độc lập tự do của nước mình cái sàn liêm số 2 này còn là nơi mà giam giữ đồng chí Hoàng Văn Thụ những năm tháng cuối đời trước khi đưa đi tử hình đặc biệt là cái giàn liêm số 2 chữ Hoàng Nguyên Thụ thì có cái bài thơ rất là nổi tiếng mà trình đọc qua cho mọi người nghe Việc nước xưa nay có bại thành miễn sao giữ chọn được thanh danh Phục thù chi lớn không hề nản Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm Chí còn theo dõi buổi tung hoành Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu trước sau xin giữ tấm lòng thành rất là hay đúng không anh ạ tục đón tham quan thì bên phía bên ngoài này có cho xây dựng một cái đài tưởng niệm của cái đài tưởng niệm chiến sĩ đã rất là kiên trung bất khuất vinh quang đời đời khu này có một cái cây đại cây đại này là à, nơi các đồng chí à, các bác cựu tù chính trị nhà lao hỏa lò năm ba một chín ba mươi chín năm tư tức là sau đấy à, đến năm 2000 mọi người đến đây thăm lại trồng vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2000 à, mình zoom vào nữa. Đấy. Một cái cây đại Trên cái khu lưu niệm này thì có cái dòng chữ là Các đồng chí ở lại Việt Nam muôn năm Vĩnh biệt Tưởng nhớ các chiến sĩ yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại hỏa lò năm 1896-1954 đã chiến đấu gian khổ bất khuất hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đây này có cái phòng hoa rất là mới. Chắc là các bác mới đến thăm lại à, nơi bị giam cầm của mình. Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt từ đầy nhà lao hỏa lò tri ân các anh hùng liệt sĩ theo mình tham à, quan đến cái không gian tiếp theo nhé xem là có gì này là cái phòng lưu niệm dành cho phi công Mỹ chắc là đến thời Mỹ rồi khám chữa bệnh tại trại à, trại giam Hỏa Lò 964 973 đây là cái dù bộ đồ bay của phi công Mỹ sử dụng khi điều khiển máy bay trong cuộc chiến tranh các bạn Bắc Việt Nam chứng tỏ lính Mỹ cao to những bộ đồ này cao to đấy mình là mình còn tới mặt còn rộng sát máy bay B52 vẫn rơi trên 26 năm 12 1972 cái này là đến cái thời kỳ mới rồi thời kỳ chiến tranh à, hết chiến pháp đến chiến tranh à, mỹ rồi ở đây theo cái lời giới thiệu thì từ tháng 5 năm à, từ ngày 5 tháng 8 năm 64 đến ngày 15 tháng 1 năm 1973 chính phủ Mỹ đã điều hành chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân ở miền Bắc Việt Nam quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hàng nghìn máy bay bắt hàng trăm phi công Mỹ nhiều cái không nghĩ đã bị tạm giam tại hỏa lò à mình đã hiểu mình tượng ra Nhưng là sau hiệp định Paris chấm dứt ý, chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam được ký ngày 27 tháng 1 73 1973 thì là chính phủ của mình đã trao trả toàn bộ phi công Mỹ bị bắt cho chính phủ Mỹ những cái hình ảnh mà mình vừa xem là thể hiện một cái phần cuộc sống của phi công Mỹ trong thời gian bị tạm giam tại hỏa lò cái thời Pháp nó qua rồi đến cái thời mà mình mình đã chiến tranh miền Bắc kết thúc thì ờ, quân đội đất nước quân đội của của mình đã nắm lại quyền chủ động thì cái nhà tù hỏa lò này thành cái nơi giam cầm của những cái tên lính Mỹ bị bắt trong cái đợt mà bắn ờ, phá miền Bắc của mình sau đấy thì trao trả lại hiện với tinh thần rất là một cái chủ trương rất là nhân đạo của đất nước mình mình vào tham quan tiếp cái phòng tiếp theo nhé cái túi này ngày xưa mà nhìn trông rất là đẹp này, rất hợp mốt bây giờ này. là của hạ lục sĩ quân Robert được trang bị để cho trinh sao trả về nước năm 1973 ấy. tôi nói chung đây là những cái hiện vật trưng bày mình đi tiếp theo có gì nữa mời mọi người lên à, tầng 2 xem mà có cái gì không nha trên này mình nghĩ là cái ờ, trên tầng 2 mình nghĩ là cái cái ờ, khu lưu niệm đây là cái phòng ghi danh những à, chiến sĩ yêu nước giai đoạn 1930 1945 đây có cái vệt sáng được sáng mọi người nhìn đó khi mà có đoàn nào đến thì có thể ngồi lên xe nghe thuyết trình xem những băng video mà tư liệu nói về hỏa lò đây mình thấy có cái ảnh của đồng chí Xuân Thủy để có cái đường Xuân Thủy ở cầu giấy ấy. vì là từ chính trị năm 1938 có cái bài rất nổi tiếng này không giam được trí óc này. đế quốc tù ta ta chẳng tù ta còn bộ óc ta không lo giam người quá cả chân tay lại chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do rất là hay rất là kiên cường này là gốc cây bàng mà các bác tù chính trị ngày xưa làm nơi cất giấu tài liệu tuyên truyền về cách mạng bên cạnh có một cái lá cờ dùng để treo lên giao thừa Tết Nhâm Tìn năm 1952 Đấy, cờ ngày xưa còn vấy máu này mọi người thấy không? Đấy còn lấy máu ấy Cái này như là bằng cái chăn bức tranh có màu đỏ mạnh khỏe tin tưởng chiến thắng này khẩu hiệu của các cựu tù chính trị ở lò ở phòng kế bên này cũng vẫn là cái không gian trưng bày nói chung ở trên tầng 2 là không gian trưng bày đây mình thấy có một cái à, bức hình của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cũng là bây giờ cũng có một cái đường à, Hà Nội tên Nguyễn Đức Cảnh ấy. bị thực dân Pháp kết án tử hình giam nhà tù ở lò năm 1930 1932 lọt cửa sổ gió đông hiu hắt ván xà liêm lạnh ngắt như đồng não nùng cho khách anh hùng mơ màng tầm mộng tới mong quê nhà xót thình con trẻ mẹ già tấm lòng thương nhớ biết là có nguồn chốc đà bảy tám năm trời huyện đường nay đã ra mồi tóc xương một mình trằn trọc canh trường nát lòng muôn việc giữa đường chưa xong ngột ngang trăm mối tơ lòng sông pha dông tố chỉ mong độ về hồn còn mang nặng lời thề lát thân chưa dễ đền nghỉ trời mây tạ từ vĩnh khuyết từ nay cúi xin từ mộng chóng khuây nỗi buồn đây là các bài tài tử của ông của bác Nguyễn Hữu Cảnh rất là hay trong ờ, bức hình thì thấy là rất là mắt rất là gầy và ánh mắt thì rất là sáng còn một số cái, cái tư liệu nữa thì mọi người đến đây có thể tìm hiểu thêm mình sẽ đọc những cái ờ, dẫn cái tiêu biểu thôi cái giá vé mà dành cho khách tham quan vào nhà tù Hỏa Lò là 30.000 cho một người mọi người đều có thể đến à, tham quan khi mà đến Hà Nội nằm ở đường Hỏa Lò Hỏa Lò hai cắt hai bà Trưng và Lý Đình Kiệt bạn bè gần xa miền trong hay là quốc tế đấy nếu mà muốn tìm hiểu về hỏa lò thì đều có thể liên hệ mình mình sẵn sàng làm à, hướng dẫn viên cho mọi người trong cái video thì mình cũng để giới thiệu hết được về cái nhà tù hỏa lò và chưa sơ phần nào cho mọi người hiểu khi mà đến với Hà Nội thì mọi người hãy thăm nhà tù hỏa lò tại à, tại à, huyện Hà Lò các phố lý thường kiệt hoặc là trước trên ok mình đến đây mình cũng xin à, kết thúc cái video của mình tại đây mọi người hãy à, like sub chia sẻ cái video này với mình để mình có động lực làm video tiếp theo nhé tạm biệt mọi người cảm ơn cả nhà